là năm 12 tuổi là bắt đầu lại bắt đầu là nằm vậy luôn tay chân nó co lại vậy hay sao tự nó rút lại tự nó rút lại hả à, à, tiếng anh nè giờ à, anh hỏi nè giờ là cái nguyện vọng của em á là em muốn cái gì em dạ, muốn có tiếng cô chứ sao có tiếng à lại muốn được có một cái du tiếng để mình coi đó. để có gì đỡ buồn đó, phải không nằm để coi đó, phải không ở, ở ở đây à, mình à, có điện rồi đầy đủ phải không có ừ Hello Chào à, cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh của Nguyễn Phước Hiện tại là Phước à, đang à, đi vô tìm nhà của một bé có tên là Nguyễn Tấn Anh Năm nay bé cũng 22 tuổi Và được biết là hoàn cảnh của bé thì nó cũng hết sức là khó khăn à, Bé từ nhỏ lớn giờ đó không có được đi bệnh viện để uh, chữa trị Và hiện tại là bé bị co rút lại hết trơn luôn rồi Ở đây là hiện tại là Phước đang uh, có mặt tại uh, ấp 2 xã Thạnh Phú huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ đi đường có chạy vậy đường thì hơi khó chạy nha cô chú Hello, chào cô chú, anh chị và các bạn ờ, một lần nữa đã đến với kênh của Nguyễn Phước Hiện tại Phước đang có mặt tại ờ, ấp 2 xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ của thành phố Cần Thơ Để ờ, ghé thăm một trường hợp của một bé năm nay là 22 tuổi rồi, bé Nguyễn Tướng Anh nhưng mà do cái ờ, bé bị teo cơ và từ hồi nhỏ tới giờ á bé giống như là không có được ờ, đi ờ, bệnh viện để chữa trị và chỉ nằm có một chỗ thôi và bây giờ mình sẽ đi vào trong để mình tìm hiểu về cái hoàn cảnh của bé xem như thế nào ha cô, chú anh chị đây đây chính là cái nhà của bé Nguyễn Tấn Anh hội hội gì tặng này là nhà tình thương số nhà là 161 sẹt 46 sẹt 33 ấp 2 xã Thành Phú huyện Cờ Đỏ thành phố Cần Thơ em có nói chuyện được không á Tướng Anh được hả rồi hàng ngày làm em cứ nằm gì không đó hả ừ. người sức khỏe của em là em thấy như thế nào hả Tướng Anh bình thường bình thường hả này chắc em còn cỡ khoảng ờ, mấy ký quá trời <laughs> đây nè cô chú anh chị chỉ có tay chừng bé bị teo hết hồi nhỏ giờ mình có cho bé đi khám bác sĩ gì không chú không, không luôn hả chú đây nhà thì à, chỉ dọn dẹn có như vậy thôi đây nhà này thì theo Phước ờ, được biết ờ, là nhà của tình thương ờ, cất nhưng mà lúc trước là có cấp sổ hộ nghèo nhưng mà bây giờ đã thu lại sổ hộ nghèo luôn rồi ở nhà em có mấy người anh em tiếng anh có có có bốn người chết người bốn người mà chết hết người hả là cái người à, kia cũng à, bị như em vậy luôn hay sao ừ. chết năm mấy tuổi 15 ờ, tuổi 15 tuổi là mất rồi hả là cái người đó thứ mấy em em em em của em của uh, của cưng đó phải không ờ. là năm 12 tuổi là bắt đầu là em bắt đầu là nằm vậy luôn tay chân nó co lại vậy hay sao tự nó rút lại tự nó rút lại hả này em lật qua được không? Được không? Được không? Lật qua Nói gì đó hả? Còn em ăn uống làm sao? Tiếng Anh ba đút hay sao? Cha đút hả? Là bé là với tình trạng ờ, cô chú anh chị là năm 12 tuổi thì cơ tay cơ chân đồ nó keo co rút lại hết như vậy và chưa có được một lần nào đi khám bác sĩ luôn nhà thì ờ, có được ờ, bốn người ờ, bốn chị em nhưng mà cũng có một bé là nó cũng bị như tình trạng vậy mà đã mất năm 15 tuổi và bé là tiếng Anh năm nay là 22 tuổi rồi đó chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi đó chú 49 tuổi 49 tuổi hả chú là tên gì á Nguyễn Văn Hùng ừ, Nguyễn Văn Hùng dạ còn ừ. ở đây mẹ của bé đâu rồi ạ bé hàng ngày là bé ấy cái ờ, hạn như là chú làm gì á để ờ, chăm lo cho bé chú thì ờ, bắt cua làm cho cha dịch quá ngày xong ngày ngày thu nhập mình kiếm được khoảng bao nhiêu á chú bốn chục là một ngày là mình kiếm được ba bốn ngàn đi uh, bắt cua rồi làm như cha không vậy thường thường tối mấy giờ ngủ tiếng anh ngủ không có được hả chút tê hả nhà này à, ủa cái nhà này là hồi xưa là khu vực nó cất này lên cho mình ha nhà nước cho à, đất là đất của à, đất nhà. đất nhà và nhà nước cất lên này cất là khoảng bao lâu rồi đó cô lâu rồi cái này cất cũng chín mười năm chín mười năm mình à, chắc hồi xưa chắc cũng thuộc dạng sổ có sổ hộ nghèo đó. không bây giờ mình còn không á cô bây giờ nó rút rồi dạ rút qua hai năm nay rút khoảng 2 năm rồi hả đây nhà là các ờ, cô chú anh chị còn hai cái người ờ, con gái lớn đi đâu hết trơn chú chồng ờ, cái kiểu vụ nghề ghiền lâu lâu có về thăm à, bé tiếng anh không ạ lâu lâu có nắm về thăm nặng à. rồi khi về nó có cho tiền à, em hai chú ờ, xài không được hai trăm trăm trả lợi không đủ nhiều đó nó à. mà bằng những nhiêu đủ sống nữa rồi dạ rồi nằm ở đây á có thèm ăn gì không hả tiếng anh hả ăn uống á dạ, khi mà con khi mà em ăn uống á là em có thèm gì không á dạ, ăn gì cũng được chứ hả ăn uống đồ bình thường không chén cơm chén cơm ở đây mình chắc cũng có điện không chú có có xài bóng đèn cana này hả chú à, tiếng Anh nè giờ là anh hỏi nè giờ là cái nguyện vọng của em á là em muốn cái gì em muốn có tiếng coi gì sao có tiếng à là em muốn được có một cái du tiếng để mình coi đó phải không dạ. để có gì đỡ buồn đó phải không nằm để coi đó, phải không ở, ở ở đây à, mình có điện đồ đầy đủ phải không có ừ cái, cái tay mình ở đây cái cái tay của em đây mình có nhúng nhích được không buông ra được không nhúng ừ. nhích được phải không là không được là không được à, cô á cô muốn bé bây giờ là được cái nguyện vọng như thế nào á dạ bây giờ tôi ờ, tính ờ, có một mớ số vốn cũng có tiền cắt cho nó một cái chạy dưới sông à chạy dưới sông mé dưới à, dạ, dạ đặng mà cho nó tắm rửa gì sạch sẽ được chứ còn ở trên bờ này không có phương pháp nào mà xối nước được hết á à. thằng nó không có cử động được đóng ẩm tới ẩm lui được dạ dạ dạ thì uh, như cái uh, cô là bác hay là gì của bé hả bác bác dâu bác dâu à, như là dạ. bác dâu cô tên gì hả cô tôi tên uh, diệu diệu hả? dạ như cô diệu uh, bác dâu của bé tiếng anh nói uh, cô chú anh chị thì sẽ uh, hiện tại là sẽ muốn dựng cho bé một cái chòi ở ngoài mé ngoài đây để cho tiện cho việc tắm rửa đây thì cái chòi nó sẽ dựng mé ngoài này để cạnh mé sông á đây bên đây chứ bên đây giống như cái chòi này nè đây giống như cái chòi nè cạnh mé gì nè để cho bé có thể à, nằm ở ngoài đây à, và có thể ginh ẩm bồng tới để à, khi mà vệ sinh bé cho nó tiện đây dựng cái chòi như vậy thì à, cô tám á, chị Diệu sẽ lo cho bé để ở đây thì Phước mong sau khi mà xem cái video này các cô chú anh chị và các bạn á, mình có hỗ trợ hay là mình giúp được bé cái phần nào á, cho để cho bé có cái cuộc sống nó đỡ hơn về sau này chứ hiện tại thì bé cũng không thể đi khám bệnh được nữa và còn đây là chú chính à, trưởng của à, ấp chú chính là trưởng ấp của à, à tổ trưởng tổ trưởng tổ từ, từ quản ấp 2 đây là chú chính thì à, chú chính nếu mà các cô chú mạnh thường quân ở đây mình hỗ trợ thì chú chính sẽ là người đứng ra đại diện ở đây lên dựng cái chòi cho bé ở đây và Phước mong à, rằng cô chú anh chị và các bạn khi xem được cái video này hỗ trợ được à, cho bé cảm ơn à, cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều dạ con cảm ơn hai chú chính dạ có gì con sẽ liên hệ sau là với chú à dạ